Vào ngày 27 tháng 2, hàng loạt sự việc quy mô lớn đã xảy ra ở huyện Hòa, An Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Một người phụ nữ bị chồng chém chết bằng 8 nhát dao. Sự việc bị cảnh sát xử lý sai dẫn đến xung đột quy mô lớn giữa cảnh sát và người dân. Xe cảnh sát bị đập phá, nhà của kẻ giết người bị đập phá và đốt cháy. Người ta nói rằng gia đình của người chồng có thế lực và có người thân làm việc trong cục công an. Lưỡng hội năm 2023 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc trong hai ngày tới. Đây là hai cuộc họp quyết định các kế hoạch cho năm tiếp theo của chính quyền Bắc Kinh. Mới đây, một đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã đề xuất chính quyền định hướng cho sinh viên tốt nghiệp đại học, gia nhập hàng ngũ nông dân chất lượng cao. Kính thưa quý vị, tổng hợp các báo cáo từ truyền thông đại lục, mạng xã hội trong và ngoài nước và truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, một phụ nữ 24 tuổi ở thôn Dương Đại Triệu, huyện Hòa, An Dương, tỉnh Hà Nam đã bị chồng chém 8 nhát dao khiến cô tử vong tại chỗ dưới sự xúi dục của mẹ chồng. Sau sự việc, người chồng bị bắt Người nhà chồng bỏ trốn, không báo cho thân gia biết, dẫn đến thi thể của người bị hại bị phơi nhiều ngày. Khi họ nhà gái biết chuyện, họ trực tiếp khiêng quan tài vào phòng khách trong nhà người chồng, đặt gạch ngay cửa chính để lập mộ. Vào đêm ngày 26, đột nhiên có thông tin rằng thi thể của người phụ nữ đã bị cảnh sát đánh cắp, khiến rất nhiều người dân trong làng tức giận, kéo đến nhà người đàn ông để yêu cầu giải thích, gây ra sự cô lớn với lượng lớn người tham gia. Dân làng tức giận lật xe cảnh sát, đập phá nhà của kẻ sát nhân và phóng hỏa. Công an phải dùng bạo lực để trấn áp người dân. Tại hiện trường xung đột, những người biểu tình đã treo di ảnh của người đã khuất và những lời bi thương lên xe cảnh sát. Nhiều người trong cuộc đã lên tiếng trên mạng. Tôi nghe mẹ của người phụ nữ nói rằng người phụ nữ 24 tuổi đang cho con bú và bị cắt cổ bằng 8 nhát dao. Mẹ của người đàn ông đã sử dụng. Số tiền kiếm được trong vài năm đi lấy chồng bị mẹ chồng giữ. Thật đáng thương. Một người khác cho biết, người thân của người đàn ông là cảnh sát, vì vậy gia đình của người đàn ông vẫn ổn, nhưng gia đình của người phụ nữ đã bị bắt vì tội gây rối mất trật tự. Và một bình luận khác, những người tham gia sự việc đã bị đánh, cảnh sát mặc thường phục, ai cũng cầm thanh sắt trong tay, đuổi theo để đánh. Vì chỗ của người đàn ông này là trưởng đồn cảnh sát. Theo người trong cuộc chia sẻ, gia đình này đã đến ngõ lời cầu hôn cô gái. Họ đã nhiều lần tìm người mai mối. Của hồi môn của cô là 80.000 nhân dân tệ sau khi cưới. Bố chồng đã lấy lại 60.000 nhân dân tệ do thiếu tiền xây dựng công trình. Sau khi người phụ nữ kết hôn, chồng của cô không kiếm được nhiều tiền, nhưng anh ta không dùng số tiền đó để nuôi con mà đưa tiền cho mẹ. Mẹ chồng nắm quyền lực tài chính trong gia đình, trong khi con dâu chỉ có ít tiền để nuôi con. Để kiếm tiền nuôi bản thân và con nhỏ, cô phải đi bán vịt luộc, thịt xiên, không có thời gian chăm sóc con, lại xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Theo nguồn tin cho biết, cô gái đã đệ đơn ly hôn vì không thể chịu đựng được và không muốn gây ra bi kịch. Có người trong thôn nói, quả thật là do mẹ chồng xúi dục, không ngờ người đàn ông này lại giết thật. Hơn nửa năm ngoái, mẹ của người đàn ông còn ép cô cắt cổ tay nhưng cô được cứu sống. Năm nay, cô gái này không ngờ là bị người đàn ông đó giết. Một số cư dân mạng đã bình luận, luật pháp không thể bảo vệ công lý, cho nên nhân dân phẫn nộ và sau đó không thể kiểm soát được. Sau khi người dân đập phá nhà của kẻ sát nhân, họ đã trực tiếp phóng hỏa. Thông tri của quan chức huyện Hoạt bị chửi. Vào ngày 27 tháng 2, huyện Hoạt đã đưa ra một thông báo chính thức trên Weibo, nói rằng vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, Trương Mộ Hào, một người đàn ông ở làng Dương Đại Triệu, thôn Tang, huyện Hoạt, An Dương, tỉnh Hà Nam, đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện gia đình với vợ là Dương Mộ Phương. Trương Mộ Hào đã dùng dao sát hại Dương Mộ Phương. Cơ quan công an ngay lập tức khống chế nghi phạm hình sự. Trương Mộ Hào đã bị cơ quan kiểm soát bắt giữ. Cơ quan địa phương cũng tuyên bố quận ủy huyện Hòa và chính quyền huyện đã thành lập một tổ công tác để giải quyết vụ án 2.20, cố gắng xoa dịu nỗi đau và giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, trên mạng lại có ý kiến nghi ngờ và trách móc. Cướp xác rồi, khống chế người nhà người bị hại, gọi là xoa dịu tình cảm, giải quyết mâu thuẫn ư. Một số cư dân mạng châm biếm, Mạo Tự Túc tức cảnh sát đánh anh trai của người quá cố bằng một cây gậy sắt dài 1 mét. Một phương pháp xoa dịu hạng nhất, một phương pháp xoa dịu thế giới ngầm được phát triển không giải quyết được thì giải quyết người nêu ra vấn đề. Toàn bộ video của chị dâu người bị hại đã bị xóa. Các đoạn video và tin nhắn đăng tải trên mạng cho thấy vụ xung đột đã bị công an xóa. Một cư dân mạng tóm tắt vụ việc. Người con dâu bị bố giết, bố mẹ chồng bỏ trốn, xác bị cướp, người nhà nạn nhân bị đánh, người đến đòi công lý cũng bị đánh. Lượt tìm kiếm về vụ việc không nhiều, video lần lượt bị chặn. Diễn biến mới nhất là các nhà chức trách đang cử một số lượng lớn xe cảnh sát đến địa phương. Trung Quốc, lượng tốt nghiệp quá lớn, quan chức đề xuất sáng kiến cho sinh viên làm nông dân. Theo tờ The Paper của Trung Quốc đưa tin, vào ngày 1 tháng 3, Trung Quốc sẽ lần lượt tổ chức phiên họp đầu tiên của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khóa 14 và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 14 vào ngày 4 tháng 3 và ngày 5 tháng 3. Hai cuộc họp thường niên này được gọi chung là lưỡng hội. Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tương đương với Quốc hội. Ông Trương Thiên Nhậm là đại biểu Quốc hội Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Cổ phần Thiên Năng, Bí thư Đảng ủy thôn Tân Xuyên thuộc thị trấn Môi Sơn, huyện Trường Hân, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Trong cuộc họp sắp tới, ông Trương dự định sẽ đệ trình đề xuất hướng sinh viên đại học gia nhập hàng ngũ nông dân chất lượng cao để thúc đẩy chấn hơn nông thôn. Ông nói rằng những sinh viên tốt nghiệp đại học nên được hướng dẫn tham gia đội ngũ nông dân chất lượng cao. Điều này không chỉ có thể giải quyết vấn đề khó tìm việc làm cho sinh viên đại học mà còn mang lại cho nông thôn nhiều nhân tài hơn, nhiều cơ hội phát triển hơn để đáp ứng nhu cầu chấn hưng và phát triển nông thôn. Nhưng ông cũng cho rằng trên phạm vi toàn quốc, sinh viên đại học sẽ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn về chính sách để trở thành nông dân chất lượng cao. Do đó, ông đưa ra 4 đề xuất đó là một Tăng mức lương và phúc lợi cho sinh viên đại học khi làm việc ở nông thôn 2. Cải thiện hệ thống an sinh xã hội liên quan. 3. Thành lập cơ quan quản lý việc làm và khởi nghiệp tại nông thôn cho sinh viên đại học. 4. Thiết lập tiêu chuẩn tư cách đầu vào cho sinh viên đại học khi gia nhập hàng ngũ nông dân chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu và hình thành các chính sách hỗ trợ hiệu quả sau khi tin tức trên xuất hiện đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa người dân ở Trung Quốc. Vào chiều ngày 1 tháng 3, chủ đề định hướng sinh viên đại học trở thành nông dân chất lượng cao đã đứng đầu danh sách tìm kiếm trên cả Baidu và Weibo Trung Quốc. Cư dân mạng bình luận, nông dân trở thành một nghề từ bao giờ? Việc chia nông dân thành nông dân chất lượng cao và nông dân chất lượng thấp là không phù hợp. Chúng ta không tổ chức phân loại nông dân. Sau khi học đại học về nhà làm nông, từ bao lâu nay đi học là vì muốn thoát khỏi nông thôn, giờ lại quay trở về. Đề nghị mọi người bớt đi đường vòng 4 năm đại học, hãy về thẳng quê mà làm ruộng. Có được cấp ruộng không hay là đất nông nghiệp thành nhà xưởng, xí nghiệp hết rồi, nói chung là phải có người trả lương chứ. Có lương thì dễ nói chuyện. Cũng có cư dân mạng chỉ trích Bản thân chuyên gia thì cho con mình đi du học, nhưng lại để con nhà người khác về quê làm ruộng. Mấy ông đúng là... Đề nghị mấy vị đại biểu và con cái của họ gia nhập đội ngũ nông dân trước, đích thân xuống ruộng trải nghiệm. Suốt ngày nói kiến nghị của dân chúng là không hợp lý, không nhìn lại mấy ông đại biểu xem, đề xuất nào cũng thật ngớ ngẩn. Ông Bang Bân Bình, một người làm truyền thông, đồng thời là biên tập viên đài phát thanh truyền hình tại Trung Quốc đại lục, cũng viết một bài trên Weibo để thảo luận về chủ đề liên quan. Ông nói, việc làm đây là vấn đề luôn được nhân dân quan tâm thảo luận. Đề xuất của vị chuyên gia kia nói Mỹ miêu chút thì là định hướng sinh viên gia nhập hàng ngũ nông dân chất lượng cao. Nói thẳng ra thì là sau khi tốt nghiệp xong cho sinh viên lên núi về làng. Mặc dù nói thị trường nông thôn rất rộng, có triển vọng, đề xuất của chuyên gia cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên, việc liệu chính sách này có được thực thi hiệu quả không, chế độ đại ngộ có tương xứng hay không đây đều là vấn đề cần xem xét, không thể chỉ nêu vấn đề mà không có kế hoạch tầm nhìn dài hạn. Ông Ban Bân Bình cũng đặt câu hỏi, nếu đó là một sinh viên tốt nghiệp ngành nông nghiệp thì không sao, dù sao thì chuyên ngành này cũng phù hợp. Nhưng nếu học chuyên ngành khác xa nông nghiệp, bán Đại Bác cũng không tới, thì làm sao để cân bằng khoảng cách về tâm lý?